Để giúp trẻ tìm hiểu về khuôn mẫu lặp đi lặp lại, bạn có thể sử dụng các từ ngữ. Bạn có thể chọn ba từ như chó, mèo, chim. Bạn có thể nói các từ theo một thứ tự nhất định một vài lần với trẻ. Chó, mèo, chim. Chó, mèo, chim. Sau đó, bạn có thể nói chó, mèo và hỏi trẻ, vậy từ tiếp theo là gì? Và trẻ có thể nói chim. Làm điều này sẽ giúp trẻ học cách nói những gì tiếp theo trong một khuôn mẫu